con thấy cháu nó con to khỏe thì to khỏe hả <laughs> thì giống mẹ chồng thôi con ơn con khéo lắm như mẹ chồng <laughs> làm gì cũng được thì nấu được nấu nấu thì lại cho anh dâu về nấu à. <laughs> thì trang con dâu cái tay nào mặc vậy dễ quá hả dễ. Dạ. tôi là nguyễn thị độ năm nay 65 tuổi sống tại à, vào bóp á rồi chào em dạ chào anh chị dạ. mình tên là đặng thị hoàn à, năm nay mình 39 tuổi à, nhà mình à, ở gò vấp Quê thì à, ở Thái Bình, công việc của mình là giáo viên mầm non. À, tính đến ngày hôm nay thì mình làm con của mẹ được 10 à, năm, 10 tháng. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu mình á, cô ấn tượng gì về cô gái này? Thì lúc đầu con trai tôi quá dẫn về ra mắt thì nó à, nói giới thiệu là Thái Bình, thế gia đình cũng ngại xa hai người quen ngoài thái bình dẫn về không con trai với con dâu nó đi chơi ở lâu rồi nó quen nhau á lúc gặp con dâu cô thấy cô này ấn tượng thế nào giống mình không <laughs> cháu thấy, tôi, tôi thấy cháu nó con to khỏe thì <laughs> To khỏe hả? <laughs> Tôi giống mẹ chồng thôi, cũng ưng Mẹ chồng để ý lắm à Nhìn thấy tôi con dâu to khỏe là khỏe rồi <laughs> Nhìn con dâu mà ốm yếu về cũng mệt lắm nha Khỏe giống mẹ chồng mà bên trong con khỏe à, à. Thôi chồng ơi, sức khỏe bên trong Dạ ha. đúng rồi Cái ấn tượng đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng của chị á, chị có nhớ không? Cách đây 10 năm á, nhưng mà nói chung thì mình cũng không có quên được thì Lần đầu thì ông xã mình cũng chưa có nói là về ra mắt đâu thì à, rủ về thì nói là hôm nay á nhà mình á là à, có ông em ông ấy đi bộ đội à, nhà mình có liên hoan thì mà em về nhà mình à, em về nhà ăn chơi đến hồi á mình về đến nhà mình thấy nhà đông lắm đến trường mình rất là sợ <laughs> mình hoang mang nữa mình nói trời ơi đông như thế này bây giờ mình biết chào ai và không biết người à, không biết mẹ là ai không biết ba là ai không biết họ hàng người kia mình không biết mình phải xưng hô chào như thế nào anh nói là đây mẹ anh này nè thì mẹ mình thấy là mẹ rất là nhanh dỗ bếp là làm đủ mọi việc vậy đó sao giống mẹ mình ở nhà thế thì ờ, mình thấy mẹ ờ, hiền này xong rồi nhanh nhẹn này xong rồi mình thấy có một cái gì đó giống như tương đồng giống mình vậy đó tức là cái ấn tượng này hai mẹ con to khỏe như nhau ha nhưng mà cái chuyện mà em em ở thái bình mà lấy chồng ở gò dấp á là dạ. uống sao mà quen nhau được em thì vào đây học à, em ở với cậu của em ở à, bên tức là từ Thái Bình vào thành phố Hồ Chí Minh học dạ đúng rồi ạ lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh luôn dạ nhưng mà sau khi về làm dâu thì cô thấy con dâu nó có hợp với mình không năng động không khỏe không năng động xuất phát ra ngoài công việc gia đình cứ có công việc gì nó lo hết làm hết luôn hả làm hết mẹ chồng chỉ đứng ngoài thôi trời ơi đã vậy cô làm cúng với mình không lúc đầu thì nấu cũng ngọt ngọt nấu nhiều đường xong cô cũng nói bảo bây giờ người bắc không ăn đường nhiều bây giờ nấu ít đi thì con nó cũng nghe lời cũng khéo lắm như mẹ chồng <laughs> làm gì cũng được hợp gì? nhau về cái gì nhất cô đấy thì cứ nhà có việc gì có gì nhà có nhà trước về trông cháu con cho nó nó đi làm thì tối đến cái gì nấu nó cho nó ăn thì nấu được nấu nấu thì lại cho ăn đâu phải nấu à cũng dễ quá hả <laughs> dễ lắm học về thời trang không quần áo không <laughs> thời trang nó đâu cái tay nào mặc vậy dễ quá hả <laughs> dễ lắm còn hợp gì nữa không chị thì mình à, thấy à, mình với mẹ mình hợp nhiều lắm à, thứ nhất là hai người thấy cứ cái tạng người nó giống giống nhau dạ. xong rồi cái à, các cô các chú mà làm với ba mình đến á thì các cô các chú cứ kêu là mình là con gái không à thì mẹ mình nhanh nhẹn lắm mà mình cũng rất là thích nấu ăn thế nên là đâm ra là nấu cái gì mình cũng cũng cũng thích vô coi rồi này kia xem là nhà cái nếp ăn nó như thế nào à, tại vì mình mới thì mình phải học theo cái nếp của nhà thế mình thấy mẹ cũng dễ mình ấy là thích nói chuyện có cái gì mình cũng hay nói lắm mà mẹ mình cũng vậy à, đôi khi á, là mẹ còn nhiều khi không có nói con trai đâu rồi có khi cũng không có nói con gái đâu nhưng mà nhiều khi là cứ hay nói với mình ấy dạ vậy là khỏe rồi giống như mẹ ruột con ruột rồi vậy thì những có những cái điểm gì mà chưa hợp nhau giữa mẹ chồng nàng dâu cũng có những cái mình không có hợp à, ví dụ như là mình thì rất là thích đi mua sắm mỗi lần á mà mình đi siêu thị hay đi gì á thì mình nói mẹ mẹ đi siêu thị với con đi nhưng mà mẹ mình á thì à, nói là thôi mày đi đi mẹ không có đi đâu sao mẹ, cô? mẹ ngại lắm lúc về quan dâu á rủ đi cũng rủ các em đi rồi con gái đi cả nhà đi lúc ấy cứ ra siêu thị xong rồi mua bán xong rồi cứ đi ăn uống sợ tốn tiền đúng không mẹ chị ở nhà có hay tâm sự với hàng xóm đồ này kia chuyện trong nhà mình không thì bà cũng hay sang rồi bà, bà ngồi bà chơi bà nói chuyện lắm nhưng mà chỉ có sợ cái chuyện mà trong nhà đem ra ngoài hàng xóm nói không à nói chung thì ai cũng sợ hết á chuyện uh, chuyện vui cũng có rồi chuyện buồn cũng có có những cái mà không nói với mình được mà có thể nói với hàng xóm được thì cũng tốt người ta nói lại với mình <laughs> tao sao thất bổn là cũng mệt lắm đó nha nhưng lúc đầu tại sao cô không dám nói thẳng với con dâu phải nói qua người khác lúc tính này nó nóng lúc đánh con là mình cũng nghĩ thương cháu đánh à? mình <laughs> không phải thường anh mắng à, con rồi thôi bà cứ ngồi yên để con dậy đó <laughs> thế nước mình nghĩ thôi nó nóng thì mình cũng ngồi ngồi yên để nó dậy qua nó ăn có cháu rồi mất nết thì và anh chẳng nói thằng cháu dâu có bao giờ làm mẹ giận mà mẹ hết cười luôn không <laughs> cũng lúc nói chuyện à, nói mắng qua nó la qua nó thì cũng ờ, một mình đó trên dưới thì nó cứ ào ào á nhà nhà gỗ là mầm mầm lúc cũng rồi tối đến đi ngủ không ờ, không làm chung với con cứ làm riêng để nó ầm ầm không ra ngủ được đã ngủ giật mình <laughs> em ờ, thấy mẹ chồng em vui quá hả dạ. cười suốt luôn hả lúc mới về anh ừ. thì uh, em với mẹ chồng em á chưa có hiểu nhau nhiều xong rồi sinh con ra thì cứ người này thích thế này người này thích thế kia con cái ăn uống này kia em ờ, rất là kỹ tính thì ờ, đôi khi hai vợ chồng hay ờ, gây lộn hay cãi nhau thì bà cũng ở chung mà thì đôi khi bà cũng hay la bà mới bảo là ờ, mày cứ cãi nó hoài gặp nhưng mà ông là ông bắt cho mấy cái rồi <laughs> lúc đấy lại cũng giận lắm mặt em sưng lên luôn đấy xong rồi đến hồi á ờ, bà thấy thái độ của mình như vậy á thì bà cũng cũng bực lại bà cũng thấy mặt sưng luôn hả <laughs> có không mặt sưng thì mình đâu có nói gì cũng thế, thôi lại ghen cãi lắm á vợ chồng luôn ít cãi nhau lắm mà Thích cãi nhưng có cãi với mẹ chồng không một vài lần cũng xô sát như vậy mẹ con sống với nhau trong nhà 10 năm mà sao không có xô sát <laughs> cười vậy hoài sao giận người ta cái việc mà chi tiêu chợ búa trong nhà là ai là người đảm nhiệm cái vai trò đó chị mẹ mình á là người á là nắm vai trò là cứ chợ búa ừ. rồi chi tiêu tại vì nhưng mà cái việc mà tiền bạc á à tiền bạc hay thì... xích mích lắm không biết nhà mình có chuyện đó không ta à, không em <laughs> vậy hả tại vì nhà chị á là uh, vợ chồng đi làm về thì có một khoản nào đó nhất định đưa cho ông bà có bao giờ uh... quên đưa tiền ông bà không dạ có hả có lúc đó bà buồn chứ không phải có là lúc đấy là hai vợ chồng đều đang kẹt tiền đó <laughs> mà lúc không quên đưa thì sao đi chợ không nó đưa quá nên lúc nó đưa nó lừa thì lúc nào nó quên nó lừa sau à lừa sau vậy đi mua thiếu hả <laughs> thiếu ra là mình bỏ tiền mình giá à, đâu thử nào bữa bữa nào quên 3 tháng đi rồi <laughs> nói chuyện muộn là choáng à, nửa tháng hay là à, tuần thôi chứ ai mà ai mà ai mà cho thiếu nhiều nhiều khi quên cũng à, mấy tháng à. có nào mẹ chồng la con dâu lần nào chưa la thì ừ, cũng ít khi la lắm nói là khi la dễ quá gia đình ít ừ, <laughs> va chạm cái cho nó thì năng động ra ngoài nó hiểu biết thì ít ừ, va chạm chuyện gia đình lắm thường nếu mà có những chuyện gì đó là mẹ sẽ là người đứng về phía ai nhiều nhất chị ở nhà mình mà có xung đột đó thì ba mẹ không có bao giờ dúng tay vào đâu chỉ có à, hai vợ chồng à, giải quyết thôi nhưng mà em thấy rằng mẹ chồng em thường đứng về phía em hay đứng về phía con trai ví dụ như là cái trong cái chuyện dạy con như mình thì là rất là cứng rắn à, mình hay le còn ông xã mình thì là không có thích mình la nhiều khi cứ kêu mình là em rồi cứ suốt ngày la con sang sáng sáng thì um, lúc đấy á, thì mình thấy á, là bà cũng như là ờ, về phía phe chồng mình nhiều hơn là bên thứ nhất là bên các cháu thứ hai là đồng quan điểm với chồng mình vậy đấy thế nhưng mà thấy sao <laughs> em nghĩ là à, cũng có thể là mình đã sai ờ, tại vì hai người đã như thế rồi thì mình cũng phải rút kinh nghiệm thì từ những cái lần như vậy đấy thì sau này rồi thì em à, cũng bớt lại ừ. nói tóm lại là trong à, cái chuyện quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa mẹ chồng dâu này thì rất là hợp nhau thấy chưa mẹ mặc áo đỏ con mặc áo vàng hợp ghê chưa dạ. xinh đàn nổi dễ sợ luôn mẹ tròn con cũng tròn mẹ cười con cũng cười ha mẹ sao con vậy vâng. dễ thương lắm nhưng để xem à, người thứ thứ ba tức là con ruột cô đó chồng của cô gái này sẽ tâm sự như thế nào trong lúc bà cũng hay nóng giận cáu gắt với các cháu nên vợ tôi cũng không vui vừa ý từ khi vợ mới về nhà chồng vợ rất ngoan hiền từ khi các con lớn cũng hay câu gắt nóng tính hay nam mắng các con đôi khi hai vợ chồng có giận nhau không bao giờ vợ làm hòa trước qua chương trình này tôi muốn gửi nhắn gửi tới mẹ mẹ ơi các cháu cũng lớn rồi mong mẹ hãy cùng vợ con khuyên bảo dạy dỗ các cháu cô nữ thành người và mong mẹ hãy dành thời gian nhiều để chăm sóc bản thân và có thời gian đi chơi cho biết đây biết đó còn vợ mong vợ từ từ dạy bảo các con vì nó còn nhỏ hãy đừng nóng nảy quá hấp mắng các con và mỗi lần hai vợ chồng có giận nhau thì hai vợ chồng cùng nhau làm hòa nhé chắc là do cái bệnh nghề nghiệp á ừ. Ừ à, đôi khi á, mình ờ, ở trên lớp á dạ. thì mình hay ờ, dạy các cháu âm lượng của mình ấy đáng nghĩa mình phải giảm đi ừ, để okay. giống như là nó phù hợp với gia đình ừ. thì mình vẫn cứ giữ cái âm lượng như thế đôi khi là mình nói con mình không nghe mình tức lắm em về cái âm lượng em dạy con á em vẫn giữ nguyên khi em nói chuyện với mẹ chồng hay sao ai cũng vậy hết á trời ơi tức âm lượng như nhau á dạ. đang là con nghe nói dạ thưa mẹ mẹ nấu cơm chưa mẹ đúng không rất là âm lượng như cái thái độ khác đúng không nhưng mà cũng giống giống em ơi nói chung cũng thay đổi âm lượng theo từng cung bậc trong gia đình nhé rau tôi nó vui tí vui hả dạ. hôm nay thì à, gặp nhau đây à, chúng ta chia sẻ những cái à, niềm vui trong gia đình hy vọng rằng những niềm vui đó sẽ tiếp tục bền vững mãi mãi ha 10 năm 10 tháng 10 giờ 10 phút 10 giây đã trôi qua rồi bây giờ ta tiếp tục một cái chặng đường mới mong rằng tất cả hạnh phúc nó sẽ tiếp diễn y chang như vậy và nó hạnh phúc hơn nhiều nữa Thế thì à, cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì hay không? Bữa mong nó lúc nó con cái nó à, ăn cơm ấy nó có hay đe na ở trong mâm cơm lúc chồng nó hay nhằn cái tội đấy <laughs> Thì khuyên đó sao mà bữa cơm mày đừng có la con trong bữa cơm thôi à, thì qua đây chương trình này thì em cũng mong là à, mẹ con mình cứ giữ cái thái độ là vui vẻ hòa đồng với nhau như từ xưa đến giờ ông bà đều à, rảnh rỗi rồi thì à, bà hãy dành thời gian thứ nhất là chăm sóc cho bản thân mình thứ hai là cũng có mong ước như là chồng em vậy đấy ờ, đi chơi cho biết đây biết đó Thôi, cảm ơn à, cô rất là nhiều cảm ơn em rất là nhiều hôm nay sẵn đây thì à, em hứa với mẹ gì đi mẹ hơn nói gì đó con cũng hứa với mẹ là à, mình sẽ thay đổi để cho không khí gia đình nó đầm ấm nó vui vẻ hơn bớt nóng tính à, gì đó dạ vâng cũng ờ, kiềm chế cái tính nóng nảy của mình lại rồi hai mẹ con vui nha hạnh phúc một kỷ niệm của chương trình gửi tặng chúc gia đình thành công và bình an dạ, cảm ơn anh ạ